và dạ, kính thưa tất cả quốc dân và dạ, kính thưa tất cả tôn giáo và dạ, kính thưa tất cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa và kính thưa tất cả người trên thế giới và kính thưa tất cả người cộng sản và và kính thưa tất cả thanh niên học sinh sinh viên học sinh trí thức tất cả người trên thế giới này. Và dạ kính thưa Ngài Tổng thống Donald Trump, hero, anh hùng, thánh cử, Việt 2020, 24, for year to keep United States great, vĩ đại nước Mỹ. Và dạ kính thưa Ngài Liên Hợp Quốc, United Nations, Antonio và tất cả đồng minh trên thế giới. Dạ kính thưa, CIA Mỹ, FBI Mỹ, Bullitt United States, dạ kính thưa tất cả quân đội ở Mỹ, United States ở Mỹ, United Nations ở Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và tất cả quân đội trên thế giới. Và đây là một thông báo tuyển quân thành lập chính phủ Đại Việt cho dân tộc. Dạ kính thưa. Em Phật, Hoàng đế, Hoàng thượng, Lễ Điệp, râu rồng, tóc phượng, quạt, mũi liêm, ra trò, United States Ray hòa bình trên thế giới thống nhất giang sơn đại việt vĩ đại trên thế giới United States of Đại Việt Ray in the world Dạ kính thưa Tôn kính tổ tiên Dạ kính thưa Tổ quốc danh dự trung thành từ ngày lập quốc đến ngày hôm nay mới có một chính phủ đại biểu gìn giữ tổ quốc và trung thành cho dân tộc tổ quốc đại việt và dạ, xin trân trọng chắc ở lên tất cả ngài trên thế giới alert the Lord Justice. United States Lord Justice United Nations. Và tất cả đồng minh trên thế giới. Và gọi là Conrad United States. Và đi Lord Justice Supreme Court United States. Đây một cái thông báo rất quan trọng là cái lúc hồi hương creation em phật hoàng đế quan thượng đại điện râu rộng tóc phượng quả vũ liệm ra trò em phật hoàng đế quan thượng đại điện hồi hương để về thành lập chính phủ dân tộc đại việt và cộng sản trả lại hết tài sản cho nhân dân trả lại ruộng đất nhà cửa tài sản cho nhân dân trong đó có tài sản của em phờ hoàng đế hoàng thượng là điều cộng sản diệt cộng trả lại cho em phờ hoàng đế hoàng thượng là điều 39 tỷ 39 biểu liền không thể nào anh cướp được tài sản xương máu của nhân dân. Phải trả lại, chế độ Cộng sản là cướp. Giết người cướp của một băng nhóm băng đảng của Cộng sản, chế độ phát xít. Dạ kính thưa, Cộng sản hèn việt ác của dân. Nó đâu có đánh Trung Quốc đâu. vậy vậy, nên phải thành lập chính phủ dân tộc Việt để thay thế, để bảo vệ cho dân tộc đất tổ Đại Việt, để cho nhân loại này được hòa bình và bình yên trên thế giới. Và thông báo trên thế giới United States United Nations sẽ tốt viện trợ tài sản tiền bạc và vũ khí tới cộng sản diệt cộng vì cộng sản diệt cộng nó không có đánh trung quốc đưa vũ khí cho nó thì nó lại đỡ cho một xe nó bán sử dụng Đây. nên từ đây về sau cấm chứng trợ và tiến hành xóa cộng sản tịch thu tài sản và xin trân trọng đây thành đúng luật pháp thành lập chính phủ. The law refer nutrition thành lập government đại việt việt nam đại việt thay thế cho chính phủ chế độ mà cộng sản là chế độ của trung quốc nó đô hộ nó không phải là chính phủ nó là cái băng đảng cướp cộng sản lừa dặn bán nước thì em và hoàng đế hoàng thượng là điểm thành lập chính phủ thì có thống tướng và đại tướng trung tướng thiếu tướng và tất cả các cấp trở xuống thì cái thông báo rất đặc biệt cho nhân dân thế giới thành lập chính phủ dân tộc Đại Việt. Thành lập chính phủ dân tộc Đại Việt là cái lá cờ này. Đây, đây là cờ này cờ vàng xấu sao một vàng của dân tộc vua hùng ba sọc bắc trung nam xấu sao hoàng sa trường sa hải nam ma cao hồng kông Thái Quan quảng đông quảng tây quảng an quảng Tây, si an đó là vùng đất bao bọc tự nhiên cà mau phú quốc biển đông thì trong đây có thành lập 20 lữ đoàn. Dạ, yeah, 20 lữ đoàn. Và 60 sư đoàn. Đại Việt, 20 lữ đoàn. Đại Việt, 60 sư đoàn Đại Việt. Và 100 tiểu đoàn Đại Việt. Và đại đầu số nhiều đại đạo và số nhiều trung đầu tiểu đầu các trà thấp đủ quân cho, trình lên liệt hoặc mỹ và tất cả thế giới tiến hành thành lập chính phủ thay đổi xóa cộng sản đổi qua chính phủ dân tộc đại việt để lãnh đạo đất nước đại việt và bảo vệ nước mỹ này hết cộng sản được hòa bình thế giới được hòa bình biển đông được tự do và đập tượng hồ tạch xóa đảng Cộng sản, đốt cờ đảng Cộng sản, dẹp hết, tẩy rửa, đốt sách Cộng sản. Rồi trị mang rỡ, tàu mang rỡ, bày đặt đô hộ, hồ tạc. Hồ tạc là người Trung Quốc, dòng máu là người Trung Quốc. Hồ tạc là người à, da nâu, nó người tàu mà. Chứ đâu phải dân tộc người Việt, dòng máu dân tộc của chúng ta. Bảo vệ cho thế giới này được hòa bình dân tộc được minh yên đó là cái đám của hồ tặc là cái đám tàu mang rợ chứ đâu phải là cái dân tộc mà của Việt Nam đâu của vua Hùng đâu không phải là hùng vương dân tộc dòng máu dân tộc mà yêu nhân loại này được hòa bình được hạnh phúc cung no áo ấm cho toàn dân cho quốc dân đâu tàu mang rỡ mà nó đô hộ mà dẹp hết tất cả cộng sản lấy ký hiệu cộng sản ra mà thay ký hiệu đại việt lên dân tộc đại việt còn quần áo đỡ nguyên quần áo mặc đâu sao đâu giờ trong nước mặc quần áo quân đội việt nam cộng hòa cũng đâu có sao quân đội mỹ cũng không có sao không có gì hết chủ yếu là cái người cái số đảng cộng sản dân tộc yêu cho nhân loại này không có quan trọng cái bộ đồ mặc quần áo đâu có sao đâu có nghĩa lý do gì đâu anh có yêu nước hay không anh có phục quốc số đảng cộng sản anh đốt sát hồ tạc anh cái dẹp tiêu diệt người trung quốc hay không để giết sạch người trung quốc hay không thống nhất giang sơn đại việt hay không cái đó mới quan trọng còn bằng quần áo đang nhầm gì anh mặc quần áo việt nam cộng hòa cũng có sao mà quần áo mỹ cũng sao cộng sản nó, nó lột cái lá cờ cái, cái hiệu cộng sản ra nó mặc thì cũng như bình thường quần áo thường đâu có gì đâu rồi phải tắt youtube không có gì mà youtube cả không có làm gì đâu mà phải bắt người ta cứ bận quần áo bình thường ở trong nước bận quần áo cộng sản gì cộng cũng đâu sao bận áo việt nam cộng hòa cũng không ăn nhầm gì hết quần mỹ cũng không sao thế giới này không có chuyện gì hết chủ yếu là sao đốt xác hồ tạc đập dọn tẩy rửa hồ tạc và tất cả trong nước treo cờ mỹ lên yeah. treo cờ mỹ lên đấy. kéo cái hiệu đại biệt lên đấy. tất cả quân đội cộng sản lấy cái hiệu cộng sản ra mà kéo cái hiệu đại việt lên đấy treo hiệu đại việt lên và mây trên áo trên mũ đại việt là cái khu hồ của dân tộc đất nước mà lá cờ nữa là coi như là chính xác nhất không có cái cái hy hiệu nào mà bằng cái hiệu dân tộc ở trên nhất treo cao lên cái dân tộc đại việt da vàng hùng vương cái lá cờ của dân tộc đại việt tất cả thức núi tất sông xấu sao của dân tộc đại việt thì cái đây là chính xác nhất mà nhân loại đã tạo ra cái loài người đại việt thì treo lên cao chữ đại việt lên lên cao đó là cái tổ tiên của mình đó thì treo lên cao được tới cái lá cờ đó là chính xác nhất á còn cái cộng sản gì cộng là nó treo tầm bậy kéo gì mà bú liềm đồ tầm bấy tầm ba cắt mắt lên đi mau đồ tầm bấy tầm ba không đem dẹp hết đập liền hết dọn chảy rửa hết chứ chưa Đấy. rồi tất cả cái cái cái kéo lên đây đấy quốc kè thấp nhất quốc kè thấy chưa rồi tuyên ngôn độc lập thống nhất nước Đại Việt đấy rồi đây bản tuyên ngôn độc lập đi như này Đại Việt treo lên tổng thống Trump thắng cử rồi à, kỳ này tổng thống Trump thắng cử rồi, rồi. kỳ này là tổng tổng thống rồi mình thắng cử rồi à, hả? ông thắng cử một trăm trăm trong đó là có ba người tổng thống chọn và ông phen mai phen và thì em phở quan đệ lại đi ông chọn nói ông mời em phở quan đệ lại đi stand with me là đứng lên để bảo vệ cái nước Mỹ này à, phải có gì em phờ gì hoàng đế để cho thống nhất Giang Sơn cho nhân loại này thống nhất Giang Sơn Đại Việt Đấy. thì bắn pháo hoa thắng cử tổng thống Trump thắng cử ừ bóng pháo hoa bay nở ánh sáng hết rực hết ừ luật pháp nghiêm minh bắt giam hết bay định tống vô tù tịch thu tài sản và tất cả cái cổng á cái cổng ký hiệu ký hiệu nước thì phải tổ tiên tổ quốc danh dự và trung thành tất cả cổng làm việc nơi làm việc ở trong nước tổ quốc danh dự và trung thành và trên là cái lá cờ đây đây là cái chỗ và nơi làm việc của các cơ quan quân đội và hành chính để chính xác nhất của dân tộc này lương thiện thật thà thành thật và trung thành dân tộc tổ quốc Đấy. chí công vô tư nhưng mà cái đó ở bên trong bên trong của cái cái cái, cái phòng làm việc còn đây bên ngoài này bên ngoài cổng tức là cái nơi các dân dân phòng làm việc tổ quốc danh dự và trung thành đây và cổng trường học luôn các cổng trường học cũng phải để trường học quân đội trường học đại học sinh viên đại học hay là các à, nhà nghiên cứu khoa học rồi tổ quốc danh dự là trung thành Dạ, ừ, đó chính xác nhất đó. chính xác nhất và treo cái lá cờ là đó, chính xác nhất Đấy. tiến hành trong nước ngay cái thông báo này trong tháng 11 ở trong nước tất cả đồng bào trộn một ngày từ đến cuối ngày 30 tháng 11 này thì tất cả dẹp hết đốt cờ cộng sản dẹp tẩy rửa hết tiến hành thay cờ nhớ giữ gìn hòa bình hạnh phúc không đổ máu trở về cho dân tộc trong hòa bình hạnh phúc tiến hành xây dựng và làm lễ đón em phật hoàng đế hoàng thượng lên điện dĩa yeah. trời đó đã sinh ra râu rồng tóc phượng búa liềm ra trò uh ừ -huh. bây giờ diệt hết tất cả trung quốc vậy đáng hết số là cũng sẽ tiến lên, trật trân trọng tất cả thống nhất gian anh sơn đại việt ừ. chúc mừng tổng thống rồi chúc mừng hai vợ chồng tổng thống trump thắng cử for year more year for year 20 20 and 2024 treo cờ này là thống nhất Giang Sơn Đại Việt đây đất tổ Đại Việt Trung Quốc trả lại cái Giang Sơn này Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Xi, Xi An trở về Bù Ma, Miến Điện, về từ Cà Mau để cái vùng biển đây cấp tổ Đại Việt trả lại hết cái vùng đất này ừ trả lại diện đất này để đây cái phần đất này được trình lên là đúng theo luật pháp ừ. cái này cái quyền quyền pháp lý cái quyền pháp quyền cái lãnh thổ lên hải đó và cái quyền để xây cung điện em hoàng đế lên điện và cái quyền của lá cờ cái quyền của pháp lý tất cả nó có luật pháp nghiêm minh trên thế giới này ừ. quận thượng đã ký rồi ừ. và tất cả tất cả treo cái lá cờ này thống nhất dân sang đầy địa